chào các bác nhá à, chào các bác đến với kênh youtube của shop tân ánh ngọc ánh nhá hôm nay giới thiệu với các bác tổng hợp các phụ kiện vật tư phục vụ cho ngành nuôi ong nội nhá các bác nhá ngành nuôi ong nội à, shop cung cấp rất là nhiều món nhá hôm nay giới thiệu chi tiết cho các bác về à, từng món được từng món một để cho các bác à, có sự lựa chọn nhá à, đầu tiên đó là mấy cái mặt hàng à, hàng công kênh cái hàng công kênh đó là cái thùng nuôi ong cái thùng nuôi ong bằng gỗ các bác nhé thùng nuôi ong bằng gỗ gạo nha gỗ gạo hàng cao cấp nó rất là nhẹ như cái thùng này thì hiện tại bây giờ thì nó cũng chưa khô kiệt đâu nhưng mà nó không nó khoảng hơn 5 cân 6 cân thế còn khi nó khô kiệt rồi thì khoảng 5 cân nhé các bác nhé Đấy, thùng gỗ gạo này thùng gỗ gạo hàng cao cấp ván là ván một tấm nhá ván một tấm các bác nhá nắp cũng là một tấm luôn Đấy. À, ba năm cạnh còn lại bốn cạnh còn lại là một tấm này cạnh sườn cũng một tấm này à, cạnh à, cửa sau này cũng một tấm luôn nói chung là tất cả đều là ván liền một tấm hết nhá chỉ có cái ván đáy miếng đáy này cái miếng đáy này là không ghép theo chiều dọc này được mà phải ghép theo chiều ngang thì cái thùng nó mới chắc chắn được nó không bị mo không bị vênh thì nó sẽ được ghép được bằng hai tấm hoặc ba tấm vào với nhau thế còn lại toàn bộ là ván liền khối một tấm hết cửa sổ này các bác này cửa sổ làm theo kiểu à, rạch nỗ có một số lô hàng là làm theo kiểu ô có lưới bắn inox nhá đấy cái lô này là lô làm theo kiểu dạch đây cửa sổ đây nha các bác nhé à, ờ, bán liền tấm đây hàng này là hàng ờ, bào cả trong lẫn ngoài mặt ngoài thì sẽ bào kỹ trà kỹ hơn mặt trong thì bào sơ sơ hơn nhá cũng có bào cả trong nữa và mỗi một cái thùng này mỗi một thùng nuôi ong này thì sẽ được tặng một cái miếng ván ngăn các bác nhé tặng ván ngăn à, các bác lưu ý này ván ngăn bên shop cung cấp đó là ván ngăn bằng gỗ bằng gỗ nhé chứ không phải là nó bằng à, miếng cốt đâu bác lưu ý kỹ có một số đơn vị cung cấp bằng cốt, nhưng mà đơn bên mình là bằng gỗ các bác lưu ý kỹ mua thùng sẽ được tặng ván ngăn thế còn hình thức mua thì các bác gọi trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop đây à, mua nhiều mua ít shop đều ship các bác nuôi văn nghệ một thùng hai thùng bốn năm thùng à, shop đều ship qua bưu điện à, vận chuyển của đơn bưu điện đơn đơn vị vận chuyển việt Viettel các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho người giao hàng nhé à, các bác lưu ý kỹ đấy không cần phải đặt cọc nhận hàng rồi kiểm tra hàng thì đây là cái thùng nuôi ong Nha, tiếp theo thì à, các bác lưu ý kỹ nhá thùng nuôi này là chỉ tặng ván ngăn thôi tặng ván ngăn thôi à, sẽ không có cầu đi theo các bác ờ, muốn lấy thêm cầu thì các bác vui lòng mua thêm cầu nhé cầu thì nó có hai loại cầu đẹp cầu đẹp là ờ, như này thì gọi là trơn chu bào tất cả các mặt tất cả các thanh thanh nhỏ nhất này cũng bào Đấy, cầu đẹp nhé thế còn cầu bình thường hơn thì là cái cầu này đây, cầu này cái cầu này thì cái thanh xà dưới này thanh xà dưới này sẽ không được bào gọt không được bào không được trà không được trà nhẫn nhé thế còn còn lại thì sẽ được bào trà nhưng mà riêng cái xà trên này thì mặt dưới sẽ không trà mặt dưới không trà các bác nhé thế còn hàng đẹp này thì sẽ trà hết toàn bộ luôn thế còn giữa hàng thường với hàng đẹp thì chênh nhau có một nghìn một cái thôi các bác nhé tùy các bác lựa chọn rồi dây thép để căng ờ, cầu này à, thùng quay mật này thùng quay mật uh, ờ, uh, bằng nõi bằng thép thùng quay mặt nõi bằng inox có đủ hết nhá Thế, tiếp theo đó là một số cái uh, đồ bảo hộ đồ bảo hộ cho các bác nhé đầu tiên đó là cái áo liền mũ nhá cái áo liền mũ cái này các bác đã quá quen thuộc rồi cái áo liền mũ này là 180 nghìn 180 nghìn đã bao gồm cả phí ship chuyển phát nhanh tới nhà các bác à, cái mũ bảo hộ mũ bảo hộ thì hiện tại đang có hai mẫu cái mẫu này gọi là mẫu vành nhỏ mẫu vành nhỏ này lưới chung quanh là màu đen cái mũ này là 100 nghìn 100 nghìn tới tay các bác luôn không phải tốn thêm bất cứ chi phí gì nữa 100 nghìn là bao ship cho các bác nhé Thế còn mũ vành to này mũ vành to này thì nó sẽ đạt được cái vành to hơn nha mũ vành to này thì hai ờ, cái vành dưới ấy, cái vành dưới này là nó sẽ bằng nhựa nhé bằng nhựa các bác nhé lưới chung quanh là màu trắng ở giữa là màu đen và chất liệu vải nó cũng dày dặn hơn thì cái mũ này nó đẹp hơn một chút thì nó sẽ đắt hơn có 10.000 thôi nó là 101 các bác nhé 101 còn cái mũ nhỏ này là 100 nhé còn à, à, chân tầng nhé chân tầng hay còn gọi là các bác gọi là sáp ong ấy Đấy, chân tầng chân tầng này thì hàng tiêu chuẩn rất là dày 100 miếng nó sẽ đạt khoảng 4 cân 2 4 cân 3 nha các bác nhé chân tầng hàng rất là dày chân tầng này thì nó là 9.000 một miếng 9.000 một miếng mà nó chưa có phí ship nói chung là Ờ, mấy clip trước thì tôi bảo là các bác mua 50 miếng thì tôi mới ship nhưng mà sau anh em cũng tham khảo ờ, góp ý rất là nhiều một số các bác nuôi văn ngạ cần có 10 miếng hoặc là 20 miếng thôi thì các bác ờ, vui lòng trả thêm tiền phí ship shop sẽ cố gắng đóng hàng gửi cho các bác cả cả là 10 miếng hay là 20 miếng các bác giả thêm cái tiền ship cho đơn hàng đó nhá 9.000 một miếng shop sẵn sàng phục vụ các bác kể cả đơn hàng nhỏ nhất nhá Đấy, các bác nuôi văn ngại thì cứ liên hệ không sao không phải ngại không bảo là tôi mua có 10 miếng thì ờ, ngại cho shop là có làm hàng gửi cho tôi không thì rất hân hạnh được phục vụ các bác 10 miếng shop vẫn gửi bình thường nhá các bác giả thêm tiền ship thôi à, ngoài ra thì có thêm dụng cụ để các bác làm chúa à, cái dọ nhốt chúa bằng thép này đây dọ nhốt chúa cái này là nhốt cái con chúa già con chúa đã nở rồi các bác thả ở đây các bác nhốt lại còn ngoài ra thì sẽ có cái đồ gọi là dọ nhốt chúa bằng nhựa hay là gọi là cái quản chúa thì các bác nó sẽ có cho bác cái mũ chúa nhân tạo luôn đây là cái mũ chúa nhân tạo này các bác cấy ấu trùng vào đây di ấu trùng vào đây thả vào thùng là nó nhận trụ mũ nhận mũ nó đắp nó biết đắp lại thì các bác lấy cái dọ này các bác chụp vào lại thì các bác sẽ quản được con chúa con chúa nở ra là sẽ nằm gọn ở trong này đấy các bác nhá để các bác uh, thực hiện cái công việc là nhân đàn đây là cái làm chúa bằng nhựa này à, kim di trùng nhá kim di trùng số lượng cũng rất là nhiều đấy cái dọ này thì nó là 10.000 một cái này các bác này 10.000 một cái còn cái dọ thép này thì là là là, là 5.000 5.000 còn uh, kim di trùng này thì là 40.000 một cái các bác nhé 40 cái kim di trùng này Đấy, mọi nhu cầu các bác uh, cứ liên hệ trực tiếp với các số điện thoại những cái món hàng to thì có bao ship cho các bác còn món hàng nhỏ ví dụ như cái này có 10.000 thôi cái này có 5.000 thôi các bác mua bao nhiêu thì mua các bác mua đồng trả thêm tiền phí ship cho đơn hàng nhé tiền cứ gửi đấy à, tiếp theo một sản phẩm cũng rất cần thiết và rất quan trọng cho các bác đó là cái bình xịt khói chống ong đốt ở cái mùa lấy mật này mùa mà mùa quay mật này thì ong nó rất là hăng nó rất là dữ à, nhiều khi các bác à, thăm ong hay quay ong là sẽ bị tấn công rất là nhiều thì sẽ có cái công cụ là bình xịt khói này để chống ong đốt nhá cái này gọi là cái khóa này các bác này cái khóa lá gió thôi đấy, cái khóa lá gió thôi nhé đấy, chúng ta dùng thì chúng ta sẽ bỏ cái khóa này ra đây, đây là cái bầu lá gió bầu lá gió này thì sẽ là bằng da bằng da các bác nhé thế còn cái thân bình này thân bình này là sẽ bằng inox các bác nhé thân bình này bằng inox đấy, inox uh, hàng không nhiễm hàng 304 đấy thế còn cái ờ, cái cái thân vỏ bọc xung quanh này này đó là gọi là cái ờ, cái lớp chống bỏng nắp chống bỏng cho các bác thì cái này là sẽ bằng thép này cái này sẽ bằng thép nhá còn bình trong này sẽ bằng inox này rồi hàng rất là đẹp Đấy nha các bác nhá rồi Trong này thì nó sẽ có cái kiềng Các bác phải bẻ cái kiềng này ra Thả vào đây Và nhóm giấy cho mùn cưa cho chấu vào Các bác xịt ra các bác sẽ tạo ra khói nhé Hàng này thì rất là dày rồi Các bác yên tâm đi Đây như tay tôi ấn đây hầu như gọi là hơi nún một chút xíu thôi chứ không phải hàng tôn mỏng đâu dày rất là dày các bạn nhé chỉ gọi là hơi có nún nhưng mà nún rất là ít nó phải lấy hết sức tay của mình đấy ấn thì nó mới gọi là nún được ví dụ cái tôn này là tôn cực kỳ dày hàng cao cấp hàng loại một thế giá tiền của nó sẽ là 230.000 các bác nhé 230.000 cho một cái bình này đã bao gồm cả phí ship và đất nhà cho các bác đấy thế còn ờ, các bác bảo là sau này bán cao thế thì các bác cũng tìm hiểu thêm rút shop là có một số cái bình nó mỏng hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn hàng loại hai à, còn đâu có bình ờ, có bằng bằng bằng tôn thì nó còn rẻ nữa nhé thì vẫn là inox nhưng mà nó mỏng hơn thì có thể là nó 200 nó 170 nó 180 nhưng mà cái bình này shop kinh doanh nó là bình loại 1 230 230 cho các bác nhé hàng rất là dày dặn rất là nhiều các phụ kiện uh, kiện phục vụ cho các bác nuôi ong nội nhé các bác nuôi nhiều hay là các bác nuôi ban ngại cần bao nhiêu số lượng hàng nhiều hay ít shop nào phục vụ các bác nhé rất mong được phụ anh em toàn quốc mọi thông tin các bác không mua đồng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop đây nhé gọi số này không được thì các bác gọi sang số khác hoặc các bác nhắn tin lại nhà shop thì shop sẽ sắp xếp thời gian gọi lại cho các bác nhé thùng nuôi ong này mũ bảo hộ áo bảo hộ này chân tầng cầu ong kim di trùng bình xịt khói rồi ờ, thùng quay mặt đây, các bạn này thùng quay mặt là inox xịn toàn bộ nhé, 6 còng rất là nhiều hàng các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá đây đây tôi đang chuẩn bị à, đóng hàng đi giao cho ờ, khách để các bác này là mua số lượng rất là nhiều để giao bằng xe ô tô rồi xin cảm ơn các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu về sản phẩm ngành rau sau xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác